Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Đinh Văn Nơi trời tới bến, đạp lên chỉ thị 15, hốt liền, không nói nhiều. Vào năm 2015, trong một lần phát biểu tại hội nghị tổng kết phòng chống tham nhũng lãng phí, ông Phan Anh Minh, thiếu tướng, phó giám đốc Sở Công an thành phố Hồ Chí Minh đã nói rằng công an thành phố không phát hiện được án tham nhũng không phải vì yếu kém mà vì phải chấp hành chỉ thị 15, không được phép tổ chức trinh sát đảng viên. Các cơ quan bảo vệ pháp luật khi phát hiện có dấu hiệu đảng viên vi phạm đều phải báo cáo bằng văn bản với tổ chức đảng cấp ủy quản lý trực tiếp đảng viên đó. Khi được tổ chức đảng cấp ủy xem xét đồng ý cho điều tra khởi tố bắt thì cơ quan bảo vệ pháp luật mới tiến hành các biện pháp tố tụng. Đây là hình ảnh ông Đỗ Hữu Ca bị hốt khi vai còn mang đeo lon thiếu tướng, tay còn cầm thẻ đảng. Chỉ thị 15 là chỉ thị do Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam đưa ra vào ngày 7 tháng 7 năm 2007 do ông Nông Đức Mạnh ký ban hành nội bộ. Đây là chỉ thị lưu hành trong nội bộ của Đảng không liên quan gì công tác quản lý của nhà nước. Tuy nhiên, vì vướng chỉ thị này mà ông Phan Anh Minh khi đó không làm sao bắt được quan chức, đảng viên đã vi phạm pháp luật. Cho đến nay, chỉ thị này vẫn còn hiệu lực. Mới đây, Bí thư Đảng ủy phường Đằng Lâm, quận Hải An, thành phố Hải Phòng cho báo chí biết Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca mới chỉ bị tạm giữ, chưa có lệnh tạm giam hay khởi tố, nên phía đảng ủy chưa có hình thức xử lý kỷ luật về đảng đối với ông Ca. Như vậy là ông Đinh Văn Nơi đã không màng đến chỉ thị 15 của Bộ Chính trị ban hành. Ông cho hốt Đỗ Hữu Ca ngay khi ông này chưa bị khai trừ ra khỏi đảng. Việc ông Đinh Văn Nơi dám đạp lên chỉ thị 15 của Bộ Chính trị bắt tướng công an Đỗ Hữu Ca là một số nhà phân tích đặt câu hỏi, hoặc là ông Đinh Văn Nơi xem thường kỷ cương của Đảng do ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng điều hành, hoặc là ông Đinh Văn Nơi được lãnh đạo cấp cao bật đèn xanh cho hốt luôn mà không cần phải chờ đợi thủ tục khai trừ ra khỏi Đảng và tước quân tịch của ông Đỗ Hữu Ca. Đây hình ảnh ông Đinh Văn Nơi. Giả thiết ông Đinh Văn Nơi dám ngạo nghễ đạt đến chỉ thị 15 là không cao Khả năng ông này được người đốt lò đứng trên cao bật đèn xanh cho phép ông thực hiện ngay biện pháp khẩn cấp. Ông Lưu Văn Nơi chỉ là một hạt tiêu so với Bộ Chính trị, ông Nơi không dám xem thường. Vào năm 2015, ông Phan Anh Minh cũng là thiếu tướng mà cũng phải bó tay trước chỉ thị này. Nếu ông Phan Anh Minh cả gan đáp lên chỉ thị này, ông Minh sẽ bay chức vụ ngay. Việc ông Đinh Văn Nơi phối hợp với ông Tô Lâm để hốt ông Đỗ Hữu Ca đã nói lên rằng ông nơi được trên bật đèn xanh. Tuy nhiên, đó cũng chỉ là đánh giá từ hiện tượng bên ngoài, còn thực chất có văn bản chỉ thị từ phía ông Nguyễn Phú Trọng hay không thì vẫn chưa thấy công bố. Và cũng không loại trừ bên trên đã chỉ thị miệng. Câu hốt liền không nói nhiều là câu nói nổi tiếng của ông Nguyễn Bá Thành khi ông đang nhắm vào chức vụ và làm án Dương Trí Dũng mà khui ra. Ông tính hốt trọn cả ổ cá gộc trong vụ án này nhưng ông chưa kịp hốt thì đã bị ngã bệnh một cách bí hiểm và qua đời không lâu sau đó. Ông Nguyễn Văn Thành chỉ kịp nói chưa kịp làm thì đã bị đồng chí tiễn về gặp bác Hồ. Trò chơi chính trị ở thượng tầng là như thế. Đây là hình ảnh tướng Đỗ Hữu Ca. Tướng Đinh Văn Nơi hốt tướng Đỗ Hữu Ca lần này thực hiện mà không nói. Ông Đỗ Hữu Ca trong sự ngỡ ngàng của xã hội vì nó quá bất ngờ. Xem ra tướng nơi không ngán những quẻ kèn lớn thật. Bao năm nay, tướng Đỗ Hữu Ca đã hoạt động tội phạm tại khu vực Quảng Ninh và Hải Phòng công khai mà chẳng giám đốc công an nào dám hốt ông này. Này tướng Đinh Văn Nơi bạo gan cho hốt luôn mà không cần phải làm dùm beng trước khi hốt. Tướng Đinh Văn Nơi đang tham gia vào trò chơi chính trị giữa những con cá mập rất lớn. Mà trong trò chơi này thì việc kẻ săn mồi trở thành con mồi không phải là chuyện gì xa lạ